Xin chào tất cả các bạn Chị rất vui vì buổi trưa ngày hôm nay được gặp lại các em trong một buổi phát trực tiếp nho nhỏ như thế này Với một cái nội dung mà chị tin chắc rằng là rất nhiều bạn đang quan tâm Đó chính là những lỗi mà chúng ta hay mắc khi viết văn Đã có bạn nào lên xem cùng với chị trong buổi học hôm nay chưa? Ừm, bạn nào lên xem rồi thì hãy nhanh chóng gửi lời chào đến chị ở dưới phần bình luận nhé Và giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này Bởi vì nó đang rất rất cần thiết đối với các em trong cái giai đoạn ôn thi cấp tốc này đấy Ok không nào? Ừ, xin chào các bạn, xin chào những bạn đầu tiên Rồi, xin chào Vân Đỗ, xin chào em Nhanh chóng nhá, nhanh chóng giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này Bởi vì không phải ai đâu mà chính các em sẽ là cần Cần có người chỉ ra cho các bạn những cái lỗi khi chúng mình viết văn Mà chị coi đây là một chuỗi những buổi phát trực tiếp Để chỉ ra cho các bạn đầu tiên là bắt bệnh này Sau đó là cách chữa những cái bệnh mà các em hay gặp khi viết văn Ok không nào nhá Ừ, xin chào các em, xin chào các bạn rồi, ok. Các bạn vừa đi học về sao? <laughs> Chúng ta đi học về chưa? À, xin chào Nam, xin chào em. Ok, xin chào Yến Nhi. Đó, rất nhiều bạn đang bắt đầu vào xem những buổi phát trực tiếp này ngày hôm nay rồi đây. à, <laughs> bởi vì rằng là trước đây khi mà khóa học miễn phí kết thúc thì chị nhận ra rằng là rất nhiều bạn quan tâm đến cái việc là cần phải chỉ rõ ra cho các em những cái lỗi mà các em hay mắc trong quá trình viết nghị luận văn học. Mà khuôn khổ của một khóa học miễn phí kéo dài 5 buổi thì không thể nào chỉ kỹ cho các bạn được. Thế thì chị lại tiếp tục mở ra một chuỗi những buổi phát trực tiếp để giúp các em khắc phục những lỗi này. Ok không nào? Nhá. Tuy nhiên thì những buổi phát trực tiếp như thế này chúng ta cũng phải cố gắng là tiết kiệm thời gian, đúng không? Nói thật nhanh này và à nói để cho các em hiểu được. Còn nếu như mà chúng mình muốn trực tiếp cải thiện nó thì có thể tham khảo thảo những khóa học cùng với chị Ok không? Ừ, rồi Đó Đợi một chút xíu nữa nhá Các bạn nhanh chóng giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này được không nào? <laughs> nghe một cái tên nghe uh, khá là lạ đúng không là chữa bệnh khi viết văn thật ra đó là việc mà chị sẽ chỉ ra cho các em những cái lỗi mà các em hay gặp trong quá trình viết nghị luận văn học ok không sau đó là cách để chúng ta khắc phục cái lỗi đó như thế nào bởi vì nếu như không chỉ ra cho các bạn ý thì cái giai đoạn này gấp rút lắm rồi nếu như không các em không thấy được mình đang mắc ở những cái lỗi nào thì rất có thể là khi đi thi chúng ta vẫn sẽ mắc phải mà chúng ta không hiểu được cách khắc phục như thế nào đúng không ok không Ừ, xin chào Thảo Nguyên, xin chào Tuyết Như, xin chào các bạn Rồi <laughs> Chắc là chúng ta đi học về rồi đúng không? Ừ, thế thì dành một chút xíu thời gian Mỗi buổi trưa chúng ta vào lắng nghe Để sau đó chúng ta có được cái cách khắc phục Và cách viết nghị luận văn học tốt hơn nhá Được không nào? À em đang yếu văn chị chữa cho em với ạ à. Rồi chị biết chị biết là có rất nhiều những cái vấn đề Rất nhiều những cái lỗi mà chúng ta gặp phải Khiến cho bài viết của chúng mình không được hay này Và không được điểm cao đó mà trong khi đó cái phần nghị luận văn học lại là phần mà chiếm cái tỷ trọng số điểm cao nhất trong đề thi luôn là phần quan trọng nhất đấy thế thì không chữa bây giờ không học bây giờ thì để lúc nào đây đúng không rồi ok, nhanh chóng nhá, nhanh chóng chia sẻ giúp chị phần phát trực tiếp này cũng là để các em lưu lại luôn. Bạn nào mà chia sẻ đầy đủ tất cả những buổi về chữa bệnh viết văn này thì chị tin rằng là các em sẽ tự tra mị cho mình được những cái cách viết tốt hơn, ổn hơn rất là nhiều đấy. Được không? Ok chưa? Rồi, đó, gọi cả bạn bè của mình vào học nữa nhá Ừ, rồi thế thì đầu tiên, buổi đầu tiên trong cái chuỗi những buổi phát trực tiếp về chữa bệnh khi viết văn này Chị sẽ chỉ ra cho các bạn Có bao giờ các em nghe thấy cái lỗi và có bao giờ mà thầy cô nhận xét bài viết của chúng mình là diễn xuôi quá nhiều không? Đầu tiên buổi hôm nay chị sẽ tập trung vào việc chúng ta sẽ phân tích thơ nhá Được không? Với cái dạng là phân tích này Phân tích Hay là cảm nhận đối với các tác phẩm thơ Ok không? Đó, thế thì một cái lỗi mà chị thấy rất nhiều bạn gặp phải trong quá trình mà À, các bạn trong khóa VIP học cùng với chị, chị đọc bài của các bạn này Rồi quá trình mà các bạn nhắn tin về hỏi chị Thì rất nhiều bạn bảo rằng là Chị ơi, em viết bài Xong rồi em cứ nghĩ rằng là em đã ghi được hết kiến thức nền ra Nhưng cuối cùng thấy cô lại phê cho em rằng là gì? Là em diễn xuôi quá nhiều Diễn xuôi, lỗi đầu tiên là lỗi diễn xuôi thơ Đó Lỗi đầu tiên là lỗi diễn xuôi thơ quá nhiều Nghĩa là sao? Nghĩa là nghe có quen không các em? Các em có nghe có quen không? Thì các em có hiểu cái lỗi này như thế nào không? Để mà chữa được bệnh thì trước tiên chúng ta phải tìm ra cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại mắc cái bệnh đấy Đúng không nào? Nhá Ừ đó là phải tìm ra được cái nguyên nhân tại sao chúng ta mắc cái bệnh đấy à em có kiến thức nền nhưng không biết viết như thế nào rồi ok có kiến thức nền ok thì bây giờ nhá chúng ta xác định cái lỗi này nguyên nhân của nó từ đâu nguyên nhân à nguyên nhân không phải là xuất phát từ việc em không hiểu đâu thật thậm chí nhá nguyên nhân xuất phát từ việc là các em hiểu rất là kỹ về kiến thức nền rồi đó nhưng quan trọng quan trọng là từng đó kiến thức nền không đủ mà các em phải biết cách viết cơ phải biết cách diễn đạt ra cơ và hiểu được cái phương pháp cái cốt lõi khi mà chúng ta phân tích thơ các em nhá được không nhá nguyên nhân đó chính là không phải chúng ta không hiểu mà chúng ta hiểu được nhưng không biết cách diễn đạt ra và không bám sát với cả dẫn chứng không bám sát với vấn đề nghị luận Hiểu chị không nào? Thế thì chị sẽ đọc ra ví dụ để các em hình dung ra nhá Ví dụ đề bài là chúng ta à phân tích Cảm nhận, ok chưa? Cảm nhận ước nguyện của tác giả Thanh Hải thể hiện trong khổ thơ thứ tư của bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ. Đó chính là ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa, ta nhập vào hòa ca, một nốt trầm sao xuyến. Đó, thế thì với đề bài này, khi em diễn xuôi thơ là như thế nào? Là em kể lại cái đoạn thơ đấy bằng cái giọng văn của mình trong khi cái việc em cần phải làm là cảm nhận những cái vẻ đẹp, những cái giá trị của các biện pháp tu từ này, của những hình ảnh mà tác giả sử dụng này. Nhưng em không lại nhưng em lại không làm như thế. Rõ ràng là em hiểu đoạn thơ này đã nêu cho chúng ta về những cái à những cái ước nguyện, những cái khát khao của tác giả Thanh Hải. Nhưng em lại viết như thế này, chỉ lấy ví dụ, đây sẽ là một đoạn văn phân tích mà diễn xuôi thơ nhá. Tác giả Thanh Hải trong khổ thơ thứ tư của bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ đã bày tỏ ước nguyện của mình. Tác giả muốn làm một con chim để cống hiến cái à để cống hiến giọng hót của mình đúng không nào? Để cống hiến tiếng hót của mình cho đời. Tác giả cũng muốn làm một nhành hoa để đem đến hương thơm để đem đến sắc đẹp hiến dâng cho cuộc đời. Bên cạnh đó tác giả cũng muốn làm một nốt trầm trong bản hòa ca muôn điệu để à góp một phần sức nhỏ bé của mình đến với cả một bản hòa ca thành công vang dội ok chưa đó đó là phần chị lấy ví dụ để các em hình dung ra như thế nào là các em đang diễn xuôi thơ các em có thấy là vừa rồi chị đã kể lại cái đoạn thơ đấy bằng à, bằng cách hiểu của chị không Rõ ràng là chúng ta hiểu Nhưng chúng ta lại đang kể lại thơ Chứ không phải là chúng ta cảm nhận nó Không phải là chúng ta phân tích nó Đúng không? Các em hiểu không? Các bạn có hiểu không nhỉ? Các em hình dung ra không? Chị chắc chắn rằng ở đây có rất nhiều bạn mắc cái lỗi như thế này bởi vì sao? Bởi vì rằng là chúng ta học kiến thức nền nhưng mới chỉ dừng lại ở chỗ là hiểu được thôi hiểu được văn bản, hiểu được đoạn thơ Nhưng chúng ta không biết cách phân tích Chúng ta không có cái phương pháp để chúng ta viết Hiểu không nào? Ok chưa? Nhá, các bạn có gặp cái lỗi đó không? Các em có hay bị thầy cô mà chỉ ra cho cái lỗi của chúng mình là hay diễn xuôi thơ không nhỉ? Bạn nào hay mắc cái lỗi đấy giơ tay chị xem nào bạn nào hay mắc cái lỗi này giơ tay chị xem nào Và đã từng ở vào cái trường hợp viết văn như vừa rồi chị đọc Rằng là kể lại cái đoạn thơ đấy của tác giả Thanh Hải Tác giả muốn làm một con chim để hiến dâng tiếng hót để hiến dâng tiếng hót hay cho đời Tác giả cũng muốn làm một bông hoa để bung nở, tỏa hương thơm ngát cho cuộc đời Rồi bên cạnh đó tác giả cũng muốn làm một nốt trầm trong bản hòa ca muôn điệu vân vân Đó, các em có hay mắc cái lỗi đấy không? Là kiểu như là chúng ta cứ dần dần kể lại cái đoạn thơ đấy Ok không? Người ta thì viết thơ còn bây giờ là em kể ra dưới dạng văn xuôi và em nghĩ rằng như thế là ổn, như thế là phân tích thơ sao? Không phải đâu nhá. Ừ, không phải đâu. Ồ, nhiều sao lại nhiều cánh tay như thế này hả? Trời ơi. Đó, đấy cho nên là rất nghiêm trọng đấy nhá, cái lỗi này rất quan trọng đấy. Cái lỗi này cực kỳ nghiêm trọng và nếu như mà các em không chữa ngay ấy, là chúng ta sẽ khiến cho bài viết của mình nó rất là lan man này, không đi đúng chủ đề và thậm chí là nó lạc đề luôn. Người ta yêu cầu chúng ta phân tích và cảm nhận cơ mà, chứ có yêu cầu chúng ta kể lại đâu. Ok không? Nhá Trời ơi nhiều bạn bị mắc cái lỗi này quá Thế thì bây giờ ok Sau khi hiểu được nguyên nhân rồi Chúng ta sẽ tìm ra cái cách chữa nhá Tìm ra cách chữa Rồi thế thì một cái phương thuốc hữu hiệu nhất cho cái lỗi này của chúng ta Đó chính là các em phải nắm được cái phương pháp ba bước khi chúng ta phân tích thơ ba bước khi chúng ta phân tích thơ nhá ba bước cơ bản khi chúng ta phân tích thơ luôn Ok chưa? Nhá, nếu như mà nguyên nhân xuất phát từ việc là em xa rời với những biện pháp tu từ, với những hình ảnh từ ngữ mà tác giả sử dụng thì bây giờ em phải trở về gắn những câu văn phân tích của mình bằng việc là phải chỉ ra được tác giả đã sử dụng biện pháp gì, sau đó mới nêu lên nội dung của đoạn thơ. Ok không? Nhá, đấy thế thì ở đây chị cũng đã từng chia sẻ với các bạn tham gia ở trong khóa học miễn phí rồi Đó chính là chúng ta có 3 bước để phân tích thơ, các em nhanh chóng ghi lại này Ok không? Nhá, bước đầu tiên là chúng ta phải giới thiệu dẫn chứng Ví dụ như là, như câu đầu tiên vừa rồi chị nói chúng ta vẫn có thể giữ lại Đó chính là tác giả Thanh Hải trong cổ thơ thứ tư của thi phẩm Mùa Xuân Nho Nhỏ Đã bộc lộ một cách xúc động và chân thành những ước muốn và khát vọng của mình đối với cuộc đời Ok chưa? Là chúng ta chỉ ra vị trí của câu thơ này, nội dung chính của đoạn thơ này. Ok chưa? Đấy là bước đầu tiên nhá. Bước thứ hai là chúng ta phải trích dẫn chứng. Trích dẫn chứng sẽ là cái bước quan trọng để giúp cho bài viết của em không phải đang diễn xuôi mà là em đang bám sát vào dẫn chứng để phân tích đây. Ok không? Nhá, một bài phân tích sẽ chẳng có tác dụng gì nếu như em không trích ra được dẫn chứng, nếu như em không trích ra được câu thơ đó, không trích ra được đoạn thơ đó. Hiểu ý chị không nào? Thế thì trong một bài văn phân tích dài thì bên trên em đã trích thơ rồi thì bên dưới là em phải trích chính xác cái từ ngữ, cái câu thơ hoặc là biện pháp tu từ mà em đang muốn phân tích và chứng minh. Ok chưa? Nhá. Ok không nào? Đó, hình dung ra không? Các bạn hình dung ra không? Hình dung ra bước 1 và bước 2 chưa? Các em hình dung ra không nhở? Các bạn hình dung ra chưa? Nhá. Đó, thì đây chúng ta có bước 1 và bước 2 như vậy, có hiểu không nào? Các bạn có hiểu không? <laughs> ok chưa? Hình dung ra cái cách có cái sự khác biệt chưa? Nhá, riêng cái bước thứ hai này đã khiến cho đoạn văn của chúng ta không còn bị mắc cái lỗi bị diễn xuôi nữa rồi là bắt đầu đi vào đúng hướng rồi là chúng ta đi từ chính dẫn chứng để chúng ta chỉ ra nội dung của nó ừ đó ok không nào nhá rồi tiếp tục cái bước quan trọng nhất đây chính là bước thứ ba là chúng ta đi vào phân tích và cảm nhận dẫn chứng ấy. Là việc mà chúng ta phân tích tác dụng của biện pháp tu từ này, hoặc là lý giải ý nghĩa các hình ảnh này, hoặc là lý giải ý nghĩa các từ ngữ, bình luận mở rộng thêm về dẫn chứng. Ok không nào? Nhá, thế thì ở đây rất may cho các bạn, rất may cho các bạn Và chị nghĩ rằng phần này rất có ích với các em luôn Đó chính là có những cái công thức để các em có thể áp dụng trong quá trình chúng ta phân tích thơ Và một khi đã đưa được công thức này vào rồi Thì chúng ta sẽ không lo là bị diễn xuôi thơ nữa nhá Ok không? Đó, công thức như sau Đó chính là đầu tiên, công thức này chị chia ra làm hai phần Phần 1, phần 1 đến đây Phần 1 đến đây là bằng việc sử dụng cộng với tên biện pháp tu từ, cộng với từ ngữ thể hiện hoặc là bằng việc sử dụng cộng với cả những cái dấu hiệu về nghệ thuật đấy. Ok chưa? Về nghệ thuật. Sau đó Phần thứ hai chính là phần chúng ta nêu ra nội dung. Thế thì phần đầu tiên đã là cái phần mà chúng ta bám sát vào dẫn chứng rồi. Phần thứ hai là phần chúng ta nêu ra nội dung. À, hoàn toàn tất cả các bước của tôi đều có cơ sở là tôi đi từ những câu thơ tác giả sử dụng rồi tôi mới phân tích ra và cảm nhận về cái nội dung suy ra từ đó chứ không phải là tôi đang tự diễn đạt bằng ý của mình, không phải là tôi đang kể lại cái đoạn thơ này đâu. Ok không? Nhá, chị lấy ví dụ này Đối với công thức là bằng việc sử dụng cộng với tên biện pháp tu từ Cộng với từ ngữ thể hiện Rồi đến tên tác giả Đã đem đến cho bạn đọc những hình dung mới mẻ Hoặc là những hình dung sâu sắc về Rồi cộng với nội dung hay chính là đối tượng phân tích đây Ok chưa? Nhá, ok không nào? Đó, thế thì ở đây, ở đây chị lấy ví dụ này Chúng ta áp dụng cái công thức này chúng ta sẽ viết như thế nào Vẫn là cái đề bài lúc nãy mà chị đưa ra Là cảm nhận về ước nguyện của nhà thơ Thanh Hải Trong khổ thơ thứ tư của bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ Thế thì chị thấy rằng ở đây tác giả đã sử dụng biện pháp gì nhỉ? Biện pháp điệp cấu trúc thông qua từ ta làm này, ta nhập này Đó, đại từ ta cộng với cả một động từ Để cho thấy là những cái hành động, những cái ước muốn mà tác giả Thanh Hải muốn cống hiến, muốn hiến dâng cho cuộc đời Thế thì chị áp dụng đúng công thức này nhá Bằng việc sử dụng biện pháp điệp cấu trúc Đây, đây chính là tên biện pháp tu từ này Qua từ, đó, đó Đây chính là, à, những từ ngữ thể hiện biện pháp ấy Nhà thơ Thanh Hải, chính là tên tác giả này, đã đem đến cho bạn đọc những hình dung mới mẻ và cụ thể về, đây chính là đối tượng phân tích, ước nguyện muốn hiến dâng cho cuộc đời. Ok không? nhớ đó, chỉ cần có một câu văn này thôi là đã đảm bảo được là trong đoạn văn của em, trong bài viết của em, em không phải đang diễn xuôi thơ mà em đang đi từ chính những dẫn chứng mà tác giả sử dụng, đi từ chính những câu thơ mà tác giả đã viết nên. Hình dung ra không nào? Nhá, đó, đây là cái công thức cơ bản nhất luôn đấy Đây là công thức cơ bản nhất luôn đấy Tuy nhiên bên cạnh đó thì chúng ta không thể cả một bài chúng ta chỉ viết một công thức này được Đúng không nào? Thì nó sẽ khiến cho bài viết của chúng ta lại mắc ra một cái bệnh khác Đó, cho nên là còn rất nhiều những cái cách viết khác à, Từ cơ bản đến nâng cao mà chị muốn chia sẻ cùng với các bạn Chúng ta sẽ học cái phần đó thật là kỹ Từng bước một Ok không? Từng bước một ở trong khóa học luyện viết chuyên sâu nghị luận văn học cùng với chị đó, sau khi mà cái khóa học miễn phí kết thúc thì đã có rất nhiều bạn muốn tìm hiểu thêm và muốn cải thiện ngay cái cách viết nghị luận văn học của mình. Bởi vì các bạn nhận ra được rằng chỉ có kiến thức nền không là không đủ. Chỉ có kiến thức nền không vẫn khiến cho bài văn của em chỉ lẹt đẹt 5 đến 6 điểm thôi. Mà quan trọng phải là phương pháp, mà cụ thể chính là việc chúng ta có thể có những cái cách viết chung để áp dụng cho mỗi bài thơ này hay là áp dụng cho mỗi bài văn xuôi khi chúng ta phân tích. Các em hình dung ra không? Nhá, đó cho nên mà với cả bây giờ thì thời gian cũng không còn nhiều nữa Thế thì những khóa học ngắn hạn chính là cái lựa chọn thông minh của các em Để chúng ta có thể nhanh chóng cải thiện từng phần một thì cái phần quan trọng nhất là phần nghị luận văn học đúng không? Thế thì trong một khóa học 10 buổi thôi Sau cái khóa học đó là chúng ta đã có thể nắm được phương pháp này Rồi lại vừa được ôn tập kiến thức này nữa Thế thì còn gì nữa mà chúng ta còn đang chờ đợi hay trần trừ đây Ok không nào? Nhá, khóa học thì cũng sắp khai giảng rồi Đó chính là khóa học chúng ta luyện viết chuyên sâu về nghị luận văn học Và chị sẽ chỉ ra cho các bạn này Bên cạnh những cái công thức cơ bản như thế này Chúng ta sẽ có rất nhiều những cái công thức nâng cao nữa Để các em áp dụng một cách linh hoạt vào trong bài viết của mình Và việc đầu tiên là xóa bỏ luôn cái lỗi chúng ta diễn xuôi thơ đi nhá Đó, ok không nào? Ừ, đó chính là khi mà xây dựng tài liệu hay là xây dựng lộ trình cho khóa học thì chị luôn đi từ cái việc là những cái lỗi mà các em hay mắc phải để rồi có thể cụ thể hóa cái cách mà chúng ta khắc phục những lỗi đó bằng những công thức này hay là bằng những cái phương pháp để chúng ta dễ dàng áp dụng. Học một phương pháp thôi nhưng biết cách phân tích tất cả các bài thơ chẳng hạn hoặc là học một phương pháp thôi nhưng biết cách phân tích tất cả các nhân vật Hình dung ra không? Các bạn hình dung ra không nào? Đó, cho nên là nếu như mà các em muốn nhanh chóng cải thiện cái kỹ năng viết nghị luận văn học của mình Cái phần mà chiếm trọng số điểm cao nhất trong đề thi Thì nhanh chóng tham gia khóa học nghị luận văn học cùng với chị Luyện viết chuyên sâu luôn Vừa có phương pháp trong mỗi buổi học là vừa học phương pháp này Và chúng ta áp dụng với cụ thể một đề luôn Thế là sau mỗi buổi học vừa có tài liệu về phương pháp Lại vừa có một bài viết hoàn chỉnh về một tác phẩm mà chúng ta học trong chương trình Trời ơi, còn gì mà chúng ta gọi là còn gì mà có lợi hơn nữa không? Ừ, mà trong khi đó khóa học chỉ có 10 buổi, rất nhanh chóng. Thời gian của chúng ta cũng chỉ còn hơn một tháng nữa thôi. Cuối tháng 5 là tất cả các tỉnh đã bắt đầu vào cái guồng quay là thi vào 10 rồi. Đó, Hà Nội là thi vào cuối tháng 5, một số tỉnh là thi vào đầu tháng 6. kem tính ra đi, bây giờ đã là gần giữa tháng 4 rồi. <laughs> chúng ta còn có một tháng rưỡi nữa thôi nhá cho nên là chị không muốn các em sẽ bị bỏ lỡ những cái cơ hội như thế này Ừ, đó, học phí của khóa học là 10 buổi của chúng ta là 399k. Tuy nhiên, tuy nhiên khi mà chúng ta đăng ký theo nhóm 3 bạn thì sẽ được giảm 100k mỗi bạn, vậy là chỉ còn 299k mỗi bạn thôi. Mà một khóa học 10 buổi uh, có tài liệu, có bài tập để cho các bạn làm để được nhận xét và để được cải thiện cái cách viết nghị luận văn học của mình. Ok không? Nhá. Đó, và ví dụ chính là cái cách mà hôm nay chị chữa lỗi cho các em đây này là chỉ ra cái lỗi các em hay mắc này, tìm ra nguyên nhân và dựa trên đó để chúng ta có cách khắc phục mà cách khắc phục nếu chỉ nói suông thôi thì các em rất khó hình dung sẽ được cụ thể hóa dưới dạng những cái công thức hoặc là những cái phương pháp cụ thể để các em không chỉ áp dụng với một bài mà quan trọng là chúng ta phải biết được cách làm đối với mọi bài chứ đúng không chứ nếu như mà chỉ làm được một bài nếu như mà cái công thức này nếu như không có công thức này thế thì chị chỉ chỉ ra mỗi với cái ví dụ của bài thơ trong uh, của một đoạn thơ trong mùa xuân nho nhỏ không? Thế thì đối với bài khác em sẽ làm như thế nào đây? Đúng không? Đó, cho nên là chúng ta sẽ có những cái phương pháp chung. Cái đó mới là cái quan trọng. Cái đó mới là cái mà chúng ta cần nhất để đem đi đi thi. Chứ đi thi chúng ta không thể là đoán mò, không thể đoán già đoán non vào một tác phẩm nào đấy rồi mình chỉ học tác phẩm đó. Đúng không? Học nếu như mà chỉ học mỗi kiến thức nền của mùa xuân nho nhỏ thì làm sao em làm được đề về sang thu? Nếu như mà chỉ học mỗi kiến thức nền của sang thu thì làm sao em làm được đề về những ngôi sao xa xôi chẳng hạn? Đúng không? Đó cho nên là những cái phương pháp chung là rất cần thiết để cho các bạn có thể viết được những bài văn và làm chủ được bài viết của mình chứ không phải chỉ phụ thuộc vào trí nhớ hay là siêu trí tuệ của các bạn. <laughs> Vừa rồi cái đợt mà cùng với các bạn học về cái khóa học miễn phí ôn tập uh, ôn tập cấp tốc cho các em ý thì nhiều bạn bảo em đang rèn luyện siêu trí tuệ của mình học thuộc khoảng độ vài chục trang tài liệu chị cũng nể phục các em đấy thật sự nể phục các em đấy là các em vừa chịu được áp lực mà các em lại vừa học được học thuộc lòng trong một cái thời gian như thế mà vẫn không bị loạn thì chị thực sự cũng cảm phục các bạn <laughs> ok chưa nhá cho nên là các em cố gắng được không nào các bạn cố gắng và tham khảo để chúng ta có được những cái lựa chọn thông minh trong cái giai đoạn này được chưa nào và chị rất mong rằng là có thể gặp lại các bạn ở trong khóa học luyện viết nghị luận văn học tới đây nhá. Khóa học khai giảng vào ngày 19 tháng 4 nên là nếu bạn nào muốn tìm hiểu thêm thông tin thì hãy nhắn tin về cho chị được không nào? Nhắn tin về cho chị nhá. Ok chưa? Rồi, <laughs> rồi, <laughs> đó Buổi học hôm nay chị đã chia sẻ cùng với các bạn Chỉ ra cho các bạn một cái lỗi rất quan trọng một cái lỗi rất hay mắc đó chính là cái lỗi diễn xuôi thơ chỉ ra nguyên nhân này và cách mà chúng ta sẽ chữa cái lỗi này chữa cái bệnh này ok chưa bằng những cái công thức tuy nhiên thì à, chỉ có một cái công thức rất là cơ bản ở đây rồi các em có thể áp dụng nhá còn nếu muốn tìm hiểu thêm những cái cách viết khác nữa những cái công thức nâng cao hơn này à, linh hoạt hơn để chúng ta sử dụng trong bài viết của mình có thể nhắn tin về cho chị được không nào và tìm hiểu cùng với chị làm từng bước một ở trong khóa học luyện viết chuyên sâu về nghị luận văn học Ok chưa? Rồi, còn bây giờ thì <laughs> buổi phát trực tiếp ngày hôm nay đến đây sẽ là kết thúc này ừ, Bây giờ các em sẽ dành thời gian chúng ta ăn trưa, chúng ta nghỉ ngơi để chiều nay có những ca học tiếp theo nhé Chúc các em sẽ luôn luôn có những cái buổi học thật là bổ ích này Sẽ luôn luôn có được cái động lực để chúng ta cố gắng trong cái giai đoạn nước rút này Còn nếu như muốn tìm kiếm một người đồng hành hay là một nhóm học tập mà giúp chúng ta cùng nhau tiến bộ Thì có thể nhắn tin về cho chị, được không? Có thể đồng hành cùng với học văn chị Hiên nhá Cảm ơn các em rất là nhiều và hẹn gặp lại các em trong những buổi phát trực tiếp sau. Bye bye!